Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Sâu Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá VIP cùng với kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Đó thì trong cái video lần này Tiếng sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại Syria. Trận đấu giữa cái thằng uh, Roma với Inter Milan Thì trận này được diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay tức là 11 giờ phiên nay nha anh em Đó trận đấu này thuộc vòng thứ 34 tại Syria. Thì uh, trước trước khi trận đấu này diễn ra tại Syria cũng có một cái trận đấu giữa cái thằng uh, Milan, AC Milan với Lazio nó được diễn vào lúc 20 giờ tức là 8 giờ này thì chặng này tiến cũng đã lên cho anh em cái video xong rồi đó anh em có thể vào kênh ờ, tiến sâu kèo để anh em tham khảo nhé thì tiếp theo đây tiến sẽ lên luôn cái trận đấu còn lại tại là ờ, tại là Serie đó chính là trận đấu giữa Roma với Inter này thì đầu tiên anh em nhớ ủng hộ tiến bằng cái cách là đăng ký theo dõi ba cái kênh này của tiến nhá để tiến bóng đá vip tiến lên chiên các kèo tại sea games 32 tại kênh ờ, tiến bóng đá vip này đó cùng với đó là tiếng bóng đá và tiếng soi kèo Ok thì đầu tiên uh, trước khi mà đưa ra sự nhận định về cặp đấu này anh em hãy cùng Tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo cái đã đưa ra trước nhé đây anh em thì hiện tại anh em có thấy được là đội khách Inter chấp đội chủ nhà Roma với mức chấp là 0.25 cả trận đó và ở ngay mã kèo trong hiệp 1 thì hai đội có với nhau là mã kèo đồng nhưng mà Inter sẽ chấp đi cái mã là ăn thấp hơn so với Roma ở cái mã kèo đồng đó Inter bỏ 1 ăn 0.8 thôi còn Roma thì bỏ 1 ăn đến 1.12 à, mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cả chặn này đó và 0.75 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo gốc thì à, so với cái mã kèo gốc cả chặn nha anh em anh em nhớ nha FT là cả chặn còn HT là hiệp 1 cái mã kèo cả chặn ấy thì Roma nó sẽ chấp ngược Inter với mức chấp là nửa trái nửa trái mã kèo gốc cả chặn còn riêng ở trong hiệp 1 thì Inter Milan mới là cái đội chấp Roma nha anh em đó Inter chấp gốc Roma 0.25 ở riêng hiệp 1 thôi đó quay lại với cả chặn thì Roma nó chấp uh, Inter với mức là nửa trái à, còn tài xỉu cả chặn là 9.5 cũng như là 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu gốc ở ngay trong hiệp 1 đó 9.5 là mã kèo tài xỉu gốc ở cả chặn nha anh em còn thẻ phạt hai đội có với nhau là mã kèo đồng đó cùng với đó là mã kèo tài xỉu thẻ phạt cả trận đấu này khá là cao 5.5 đó vì cái uh, phải nói là một trận đấu cực kỳ quan trọng đến ảnh hưởng đến cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng Syria Cho nên nhà cái đánh giá trận đấu này sẽ xảy ra rất quyết liệt cũng như là là có nhiều pha va chạm với nhau trong cái cuộc đối đầu đêm nay giữa Roma với Inter. Vì vậy mà cái mức thẻ phạt là 5.5 ờ, cho mã tài xỉu cái chặn tiếng thấy cũng không có uh, cao cho lắm nha anh em. Cái mã này là vừa đẹp. Đấy, bỏ một dân 0.70 thôi. Đó thì ok trước khi đưa ra sự lựa chọn của tiến về cặp đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua cũng như phân tích về cái uh, uh, cặp đấu này trước nha anh em sau đó chúng ta sẽ đưa lên những cái sự lựa chọn hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo đó thì ok đầu tiên anh em nhìn vào có thấy được đây chính là cái sơ đồ ga sân dự kiến của hai đội này Goma ga sân với sơ đồ là ba bốn hai một cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là cụ tiền đạo của Chelsea Abraham và cái bộ đôi hậu công trong này đó chính là Berardini cùng với Son Baken à, còn về Inter ga sân với sơ đồ là ba năm hai cái bộ À, bộ đôi tiền đạo của Inter đó chính là Lukaku cùng với Korea đó thì nói chung đây chỉ là cái sơ đồ ga sân dự kiến thôi anh em chưa có gì chắc chắn ở cái mã sơ đồ này cả đó và Inter nó rất ít khi mà sử dụng cái sơ đồ 352 vì vậy cho nên Tiến cũng uh, tin rằng chắc chắn là đội hình chính thức của Inter nó sẽ trả tung cái sơ đồ 352 làm gì đâu anh em đó thì tiếp theo uh, anh em hãy đến với cái đội hình chấn thương của hai đội cùng với Tiến này đó đội chủ nhà đội chủ nhà Guma thì đang bị uh, thiếu vắng tổng cộng đến uh, 8 cầu thủ trên băng ghế chấn thương ờ, một con số lượng phải nói là áp đảo hoàn toàn so với Inter cũng là một cái à, à, sự tổn thất cực kỳ lớn dành cho Roma trong cuộc đối đầu này đó trong đó có các cái cái cái, uh, cầu thủ khá là quan trọng như như là cụ hậu vệ Smalling của MU này đó rồi Kumbula hay là Lorente ở Vinandum này đều là những cái cái cái cầu thủ khá là quan trọng đối với đội bóng thôi à, còn về đội khách Inter thì cũng thiếu vắng đi hai cái sự vắng mặt cũng khá là đáng tiếc đó chính là Rosen cùng với Skinner thì đây là cái sự vắng mặt ờ, do chấn thương nha anh em còn về riêng về cái thằng Goma huấn luyện viên uh, ờ, Jose Mourinho cũng sẽ có cái sự quay trở lại của uh, Belotti nhưng quan trọng đó là Mourinho có mặt mạo hiểm để cho Belotti có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu đêm nay hay không thôi đó vì uh, cầu thủ này vừa mới bình phục chấn thương thôi anh em đấy thì ok anh em hãy cùng tiến đảo qua tới cái phong độ hiện tại của hai cái đội bóng này ha cũng như là về cái bảng xếp hạng à, thôi trước tiên anh tiến sẽ cho anh em xem về cái bảng xếp hạng xếp hạng trước nha anh em đây thì đầu tiên thì ờ, đội chủ nhà roma nó đang có được 58 ờ, điểm sau 33 vòng đấu 17 thắng 7 hòa 9 thất bại ghi được 45 bàn thắng và để thủng lưới 31 bàn à, còn về đội khách Inter thì đang có được 19 thắng 3 hòa 11 thất bại sau 33 vòng đấu và mang về được 60 điểm ghi được 60 bàn thắng và để thủng lưới 35 bàn đó nhìn chung thì hai đội bóng này cũng không có chênh lệch nhau cho lắm khi mà Roma chỉ kém Inter với hai điểm cách biệt mà thôi đó nhưng về cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng hiện tại thì Inter đang bỏ xa Roma đến 3 bậc đó vì vì vậy mới nói là cái bảng xếp hạng hiện tại cái cuộc cạnh tranh top 4 cực kỳ gay gắt đó chính là cuộc uh, cạnh tranh của Inter, Atalanta cùng với AC Milan và Roma đấy thì anh em có thấy là chỉ cần một cái trận thắng thôi chắc chắn là nó sẽ biến động đi cái bảng xếp hạng hiện tại khá là nhiều đó cả Roma, AC Milan cùng với Atalanta và Inter chắc chắn là đội bóng nào cũng muốn giành một cái vé dự cúp C1 châu Âu vào mùa sau đúng không anh em đó thậm chí là Juventus cũng chưa hề chắc chắn đó cùng với Lazio cũng chưa hề chắc chắn ở cái vị trí top 4 hiện tại nếu như mà hai đội bóng này mà thua hai trận liên tiếp chắc chắn là nó sẽ biến động rất là nhiều trên các bảng xếp hạng luôn đó anh em đấy không vì vậy mới nói là trận đấu này cực kỳ quan trọng đối với uh, hai đội bóng này cho nên nhà cái đã đưa ra cái mã kèo thẻ phạt riêng về thẻ phạt thôi là 5.5 cái mã kèo phải nói là cực kỳ cao chứng tỏ là cái mức độ quan trọng của cuộc đối đầu này như thế nào anh em cũng hiểu rõ ha đấy thì tiếp theo đây anh em hãy xem thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này đó đầu tiên là đội chủ nhà Roma thì nó đang trải qua cái chuỗi là 4 thắng 3 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì riêng tại cái giải đấu cúp C2 châu Âu thì cái thằng Roma nó cũng đã tiến đến vào cái vòng bán kết à, được diễn ra vào tháng 5 này đó một cái thành tích cũng vô cùng vô cùng đáng kể dành cho Roma thì như anh em biết này sau khi mà đá với cái thằng Inter sau cái cuộc đối đầu đêm nay thì ờ, trong vòng một tuần nữa thôi 6 ngày nữa thôi thì nó sẽ có một cái chặng lượt đi trước Leverkusen tại cái giải cúp C2 châu Âu vào bán kết à, ngay trên sân nhà của mình đó nhưng trước khi mà nghĩ đến cái trận lượt đi thì chắc chắn là Goma nó phải tập trung toàn lực cho Inter trong cái cuộc đối đầu đêm nay để tiếp tục củng cố một cái uh, cơ hội cũng như là một cái ngôi vị trên cái vị trí top 4 C1 châu Âu mùa này à, vị trí top 4 tại Serie mùa này đó thì tiếp tục giành cái cơ hội mà giữ vé uh, cúp C1 châu Âu mùa sau đúng anh em đó thì nói chung cái phong độ của Goma ở cái thời điểm gần đây cũng không đến nổi tệ nha anh em khi mà nó à, có được hai thắng hai hòa và một thất bại chỉ tính riêng ở năm vòng đấu gần nhất thôi đó tại Serie A thì nó lại có cái chuỗi chặn là 3 thắng hai hòa và hai thất bại ở tổng cộng là 7 vòng đấu gần nhất và nó chỉ thua ờ, hai uh, cái trận đấu trước những cái đội bóng cũng khá là mạnh thôi thua một ba trước Atalanta này đó và thua không một trước Lazio trong cái thế mình phải thiếu hai người đó thì nói chung cái phong độ của ờ, phong độ của Guma những trận đấu gần đây cũng khá là ổn nha anh em còn về đội khách Inter thì có một cái phong độ phải nói cực kỳ cao ở những vòng đấu gần đây luôn đó khi mà nó đang trải qua cái chuỗi chặn là uh, 5 trận bất bại liên tiếp thì sau khi mà hòa với Benfica với tỷ số 3 đều tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu đó à, tại cái trận lượt về ấy à, hòa ba đều nè anh em thì ở lượt đi nó đã thắng hai không rồi hòa lượt về ba lượt về hòa ba đều thì cũng giúp cho Inter tiến vào cái vòng bán kết tại cúp C1 châu Âu thì cũng giống như Roma Inter nó sẽ thi đấu sớm hơn một ngày so với Roma ở cái vòng đấu tiếp theo tại cái giải đấu châu Âu đó chính là gặp vào 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 5 này đó Inter nó sẽ có cái cuộc derby với AC Milan tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu vòng bán kết vòng bán kết một trận đấu phải nói cực kỳ quan trọng đối với à, thành Milan luôn đấy cho nên à, cũng như Roma trước khi mà tập trung vào cái trận bán kết cực kỳ quan trọng này chắc chắn là nó sẽ phải tập trung mọi nguồn lực đối đầu với uh, Goma vào cái trận đấu khá là quan trọng vào đêm nay tại Syria đó để uh, tiếp tục cạnh tranh một cái vị trí trong top 4 để giữ cúp C1 cho mùa sau đúng anh em vì hiện tại cách tới 6 ngày mới đá cái trận C1 cho nên đủ thời gian để cho các cầu thủ có thể hồi phục uh, cái thể lực cho nên cứ bung hết sức ở cái trận đấu đêm nay đi đấy thì nhìn chung anh em thấy này à, thắng 3-0 trước Empoli cũng như là 1-0 trước Juventus và 3-1 trước Lazio cũng như là 6-0 cực kỳ đậm trước Verona Nên trên sân khách thì cái phong độ gần đây của Inter Milan phải nói là cực kỳ cao đấy còn về cái phong độ ở sân khách của Inter cũng thi đấu cực kỳ hay luôn em nó bất bại liên tiếp 5 trận đấu với 3 chiến thắng và hai trận hòa đó một phong độ phải nói là đỉnh cao của Inter Milan ở cái thời điểm hiện tại cũng giúp cho đội bóng này gặt hái được cái thành quả là tiến vào đến cái vòng bán kết tại cái giải cúp C1 châu Âu đó còn đội chủ nhà mới đội chủ nhà của ma cũng không hề kém cạnh anh em đó nó cũng đã tiến vào đến cái vòng bán kết cúp C2 châu Âu đó cũng như là đang bắt bại ba trận liên tiếp trên sân nhà của mình với hai chiến thắng cùng tỷ số 3-0 trước Udinese và Sampdoria cũng như là trận hòa một điều trước à, AC Milan ở cái vòng đấu mới đây nhất trên sân nhà của mình đấy thì nhìn chung hai đội bóng này đều đang có mục tiêu cực kỳ quan trọng tại Syria cũng như là tại cái đấu trường châu Âu một đội đang hướng đến cái cái cương vị là lên cái ngôi vô địch tại cúp C2 châu Âu là Roma còn một đội là đang hướng đến cái mục tiêu là vô địch cái cúp C1 châu Âu đó chính là Inter Milan đấy thì nói chung hai đội bóng này chả ai muốn thua ở cái vòng đấu này hết anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng xem à, xem này thì nói chung là cả hai đều hướng đến ít nhất là có một điểm trong cái cuộc đối đầu đêm nay đúng anh em còn tệ hơn là không có điểm nào chả ai muốn thua hết nói chung là cả hai đều hướng muốn hướng đến một cái chiến thắng tệ nhất là một cái trận hòa thôi đó cho nên cái cuộc đối đầu này tiến thấy là cực kỳ ngang tài ngang sức với nhau anh em nên cân nhắc trước khi mà đầu tư vào các mã kèo ở trong cái cuộc đối đầu này nhé anh em đó rất là khó lường luôn à, thì trước khi mà đưa ra sự lựa chọn nó ok nhất anh em hãy cùng tiến à, xem thêm cái lịch sử đối đầu của hai đội này à, trong lịch sử thì Inter nó áp đảo hoàn toàn với ba chiến thắng và một thất bại trước à, Altruma nhưng mà có một điều đáng nói ấy là ở cái uh, Serie A mùa trước anh em ở trận lượt đi thì Inter nó đã thắng 3-0 trên sân nhà của Roma cũng như là thắng 3-1 trên cái trận uh, ờ, lượt về ở cái sân nhà của Inter trước Roma nói chung là toàn thắng tại Serie A mùa trước đó và ghi được tổng tỷ số là 6-1 trước Roma đó và tại mùa trước thì tại giải Cup Coppa Italia Inter nó cũng đã lội thằng Roma này với tỷ số là 2-0 nhé anh em nhưng mà ở cái giải Serie A mùa này thì Inter ngay trên sân nhà ở trận lượt đi thì đã phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 1-2 trước AS Roma cho thấy là Roma của Mourinho đã tiến bộ rất là nhiều ở cái mùa giải năm nay đúng không anh em đó thì quay lại với cái trận lượt về này đặc biệt là phải thi đấu trên sân nhà của Roma nữa chắc chắn là mọi điều nó sẽ không dễ dàng đối với Inter Milan đâu anh em đấy thì với những cái thông số này đó tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác trong cái lịch sử đối đầu của hai đội này đó 8 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đều có dưới 4.5 thẻ phạt cái tỷ lệ về xỉu thẻ cực kỳ cao đó nhưng mà đây chỉ là trong lịch sử thôi nha anh em đó đặc biệt là cái trận đấu này phải mang cái tính chất phải nói là sống còn cực kỳ quan trọng đối với cả hai nên tiếng chắc chắc là sẽ xảy ra rất là nhiều thẻ phạt thậm chí là sẽ có thẻ đỏ trong cái trận đấu đêm nay luôn anh em cũng có thể đầu tư cho tiếng vào mã kèo là sẽ có thẻ đỏ trong trận đấu này, đấu này nha anh em đó thì cùng với đó là anh em thấy những thông số khác này 6 trên 7 trận hai đội đụng độ với nhau đều có từ ba bàn thắng trở lên đó và 5 trên 7 chặn đụng độ với nhau thì cả hai đội đều có được bàn thắng vào lưới đối phương đó cái tỷ lệ mà cả hai đội cùng ghi bàn cùng với việc là à, có ba bàn thắng trở lên rất là cao cũng như 5 trên 5 chặn hai đội ờ, đối đầu với nhau thì Inter Milan mới chính là cái đội mở tỷ số trước Roma đó và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 ở 4 trên 5 trận đối đầu đó Ok thì với những thông số này cùng với cái tỷ lệ kèo mà cái đó đưa ra thì trước khi đưa ra sự lựa chọn của Tiến cho anh em đầu tư ấy thì Tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em như sau à, như anh em đã biết tiến đã nói từ đầu rồi tiến không tiện đưa cái trang chính thức lên đây vì chắc chắn sẽ vi phạm chính sách cái chính sách của uh, youtube nó sẽ khóa đi cái video của tiến mà anh em không thể tìm kiếm cái video của tiến nên anh em theo dõi nữa vì vậy cho nên à, anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo hơn này đó không muốn bị mất like mất phí như là phải chơi qua thầu qua còi muốn được thoải mái vào nhiều mã kèo mình thích đó muốn tự do chơi chả ai biết bảo mật thông tin an toàn nạp rút nhanh đấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái nền tảng trong cái phần mô tả của video đây tiến cũng cho anh em xem luôn bốn cái nền tảng trong phần mô tả video thường thì những cái video mà tiến đăng lên youtube anh em tiến đều có dán những cái đường link dưới phần mô tả đây như là facebook nè telegram fanpage và tiktok đó vì hiện tại tiến đang bị giả mạo trên các nền tảng này khá là nhiều bị giả mạo phải nói cực kỳ nhiều luôn anh em nó giả danh của tiếng nên nó lừa đảo anh em ấy cho nên anh em nếu nếu mà muốn tìm tiếng mà chính chủ ấy cứ liên hệ trực tiếp qua những cái đường link dưới đây nhá đấy thì ok còn không cứ liên hệ qua số zalo 0963 731 346 ok thì quay lại với cái uh, mã kèo mà tiếng vừa mà nói ra đó trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn mà nói an toàn nhất ấy đó thì uh, anh em nên cân nhắc trước khi đầu tư vào mã kèo này tiếng đã nhắc nhiều lần nha anh em vì hiện tại tiếng chỉ dựa trên những cái thông số của hai đội cũng như là là à, cái đội hình ra sân dự kiến mà tiến đẩy kèo lên cho anh em thôi và chắc chắn hơn là những mã kèo mà chính thức ấy khi mình tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân của hai đội cũng như biết được cái lối chơi của hai đội bóng này tiến sẽ đưa tất cả mã kèo mà chuẩn nhất vip nhất lên riêng trên nhóm cho anh em chơi cho anh em gỡ gạt anh em vào bờ thì tiến cũng nhấn mạnh một điều nữa những anh em nào mà đang thua tha sao bờ đó đặc biệt là đang thiếu nợ cực nhiều ở bên thầu bên còi muốn gỡ gạt muốn trừ hết nợ tụi nó muốn vào cái nhóm của tiến để lấy những mã kèo chuẩn nhất thì anh em cứ liên hệ cho tiến nha số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn đường link dưới phần mô tả đó cũng như một phần nữa là những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó bảo mật an toàn nạp rút nhanh ok thì cứ liên hệ cho tiến luôn chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking hoặc là chuyển khoản online thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ giúp tất cả anh em đưa anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang cách đặt kèo cách vào kèo cách soi kèo trên trang đó chơi không bị mất like mất phí cực kỳ bảo mật và an toàn luôn nhé anh em đó anh em cần thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ thôi còn nếu như sợ bị lùi thôi né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian cả hai thôi nhá đó thì ok tiến cũng sẽ chốt nhanh cho anh em các mã kèo như sau để cho anh em có thể đầu tư đầu tiên với cái tính chất cực kỳ quan trọng của trận đấu này anh em nên đầu tư cho tiến vào mã kèo là tài thẻ đó đầu tiên là mã kèo tài thẻ 5.5 cũng như là anh em có thể vào thêm cho tiến đó chính là mã kèo tài 2.25 ở trận đấu đầu này đó và tài 0.75 ở ngay trong hiệp 1 và tiến chắc chắn với anh em rằng ở cuộc đối đầu này rất là bắn uh, thường thường hầu như là bắt phân thắng bại với anh em cho nên anh em cứ vào mạnh cho tiến hai cái mã kèo tài nhé là nó an toàn nhất cùng với đó anh em có thể dằn thêm cho tiếng vào mã kèo là tỷ số 11 anh em nhớ nhé à, dằn lại một cái mã kèo đó chính là mã kèo ít thôi dằn một ít và mã kèo à, tỷ số một điều cho tiếng vào cái mã là cả chặn này đó thay vào đó anh em có thể vào thêm cho tiếng mã kèo tài 2.25 cả chặn và tài 0.75 hiệp 1 à, và tài thẻ 5.5 thì đây là ba mã kèo tối ưu nhất tiến đưa lên đây cho anh em tham khảo đó anh em học mã trùng máu đi vào còn không thì có thể đánh ngược lại nhé đó những mã kèo chuẩn hơn thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em học mã trùng máu với tiến thì vào thôi không phải à, những mã kèo mà tiến nói đưa lên YouTube à, tuy là lên sớm nhưng mà tiến vẫn phân tích nhận định cực, cực, à, cực kỳ kỹ càng cho anh em luôn học mã thì vào còn không thôi đúng không anh em không có gì mà phải à, nói nặng lời với nhau hết đó dù cho tiếng đang bệnh là đang mệt trong người tiếng vẫn cố gắng bỏ cái thời gian của mình ra để lên những cái video cho anh em ờ, nghe cho anh em tham khảo vì vậy mà nên anh em nên tôn trọng những cái gì mà mà tiếng nói ra đúng không đó không thích thì mình có thể đi chỗ khác chứ chả ai mà ép anh em xem cả đó ok thì ờ, anh em đừng có quên là để lại các cái lượt đăng ký theo dõi ba cái kênh của tiếng nhá đó tiếng soi kèo cùng với tiếng bóng đá và tiếng bóng đá vip nha anh em đây đây ba cái kênh của tiến nha ok thì anh em cũng nhớ là để lại một cái lượt like trong cái video này cũng như là uh, tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư và đặc biệt là thắng full ba cái mã kèo trong cái trận cầu đêm nay đó mã kèo tài thẻ này tài cả chặn cùng với tài hiệp 1 uh, ờ, và anh em cũng uh, uh, nhớ ấy là khi mà vào các mã kèo này à, tuy là tiến đã nhắc nhiều lần rồi chỉ là tham khảo thôi nhưng mà tiến nhận định rất là kỹ càng đó anh em học mã thì vào thôi chứ chả có gì mà phải lo ngại hết còn những mã kèo chuẩn nhất thì chắc chắn là tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm rồi đó vì lúc đó tiến mới nắm bắt được cái lối chơi biết được cái sơ đồ uh, chính thức của cả hai lúc đó thì mã kèo nó sẽ chuẩn hơn một ít đúng không anh em đấy thì ok uh, chúc anh em luôn thắng nha và anh em uh, ờ, còn tiến cũng chúc thêm cho anh em cùng với gia đình của anh em là có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này đó và tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây uh, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé